bếp này thì được sản xuất vào ờ, tháng tháng 11 năm 2017 tôi sẽ mở nắp ra để các bạn xem nội thất bên trong đây là phía bên trong của bếp đây sẽ đóng nắp lại và cho các bạn xem ờ, phía ngoài của bếp phía dưới tôi đã bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá dây điện đầu tiên thì tôi sẽ test cho các bạn xem cái chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ gắn ống ga vào nướng thì có mông nướng và bị nướng bằng cái nắp đây ngọn lửa cháy xanh đẹp tiếp theo thì tôi sẽ mở ngọn lửa lại để dễ thổi hơn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 đây pin sạc đây Vì pin sạc này tuổi thọ là của nó từ 3 cho đến 4 năm thời ờ, từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc đó là 16 tiếng thì nó sẽ đầy khi mà sạc đầy thì nó sẽ sử dụng được khoảng từ 3 ờ, cho đến 4 tháng đây chế độ khi nước cạnh nồi đã được thực hiện thành công đây khóa ra dù công tắc nó đang mở ở đây thì ờ, tôi sẽ lấy hai miếng sắt xuống và hướng dẫn cho các bạn sử dụng pin sạc luôn đây hộp pin nằm ở vị trí này chúng ta kéo ra nó sử dụng một cặp pin đại như thế này đây cục pin sạc của tôi nó cũng ngắn thôi nó không có thể nào lắp vừa vào được vì thế để nối dài nó ra chúng tôi có một cái thanh lò xo như thế này pin khi đánh dấu pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn rồi hai đầu dấu cộng là cực dương nè dấu trừ là cực âm cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào để cố định như thế này học pin thì nhà sản xuất họ đã làm sẵn cho chúng ta chúng ta hai cái ký tự rồi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 trên đây tôi vừa thử cho các bạn xem hai cái chức năng an toàn là khóa ga khi ờ, gió thổi làm tắt lửa và khóa ga khi nước cạn nồi thì bếp này nó là dòng bếp cơ bản nên không tích hợp những cái chức năng tiện ích khác giúp các bạn nấu nướng mà nó chỉ có tích hợp những cái ờ, chỉ có tích hợp hai chức năng an toàn mà thôi cũng như không có chức nào chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn muốn hẹn giờ thì chúng ta phải ờ, mua thêm cổ cắm hẹn giờ này chúng tôi bán hỗ trợ các bạn nếu mà các bạn muốn mua sử dụng là 80.000 một cái để sử dụng rất là đơn giản các bạn chỉ việc lấy dây sạc chúng ta đang cắm vào bếp rồi chúng ta cắm vào cái thiết bị này thôi rồi cắm vào điện để sử dụng các bạn tăng được tối đa là 90 phút ở đây tôi sẽ để một phút này để thử bật bếp lên chú ý bước cuối cùng là các bạn phải lấy pin ra để cho bếp nó không còn nguồn điện nữa thì khi bếp nó không còn nguồn điện nữa sau một phút cái thiết bị này sẽ hẹn giờ bếp sẽ khóa ra. các bạn à, có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta biết trước thời gian chính của nó chúng ta tăng tăng chỉnh cái thiết bị này khi mà nấu nướng tự nhiên còn lửa nó bị đỏ có thể là bình ga của chúng ta nó bị yếu hoặc là cái lượng tiết lưu ga nó điều phối không có tốt thì chúng tôi có bán kèm một cái sản phẩm này là cái van ga Namilus này nếu mà các bạn muốn mua sử dụng giá bán là 130.000 đó cũng là giá chúng tôi hỗ trợ các bạn để sử dụng với bếp ga nội địa này vì cái này hay dùng là khá tốt với bếp ga này ở những nơi khác họ sẽ quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài và bán với giá là 160.000 nhưng mà không phải nó chỉ là sản phẩm hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Nhật Bản hoặc là Việt Nam và các nước châu Âu thôi